sorry ass DJ. Guacha, tan sofullo, another shot. Through your body, shake your body hot. <laughs> <laughs> your chili, dance your cha-cha, bala chili, cha-cha. Dance so feel your body hot, you got another shot. Feel your body, shake your body hot. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ, like luôn đi nào. Nhấn đăng ký và bật chuông bình luận, chia sẻ, like luôn đi nào.